cái gì cũng thấy nó hợp lý thôi quý vị Đấy, tại sao cứ bảo là lúc nào anh quảng cáo xe anh đẹp với anh nói nhiều quá à, nhưng mà thực chất với quý vị là phải kỹ như vậy thì à, khi chúng ta xem video chúng ta mới định giá và chúng ta mới uh, kiểm tra được cái chất lượng của từng sản phẩm của chúng tôi đúng không ạ và cũng để đỡ mất thời gian cho quý vị cho nên là chúng tôi phải quay thật kỹ và video phải thật dài và nói cũng phải thật chi tiết quý vị ạ đấy kể cả xe rẻ tiền như thế này nhưng mà cũng phải là đẹp chúng tôi mới mua nhá đấy vừa rồi tôi đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe la lốt này để quý vị và các bạn theo dõi còn bây giờ đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này trước hết là tôi truyền tải đến cho quý vị cái mặt cabo của nó đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự cong vênh và nó cũng còn rất là khớp khít luôn quý vị nhá đấy Đấy, đèn pha phía trước đây cũng còn khá là sáng luôn Không có dấu hiệu gì của sự en ố hay bạc màu nhiều đâu quý vị đấy cái mặt ga lăng của nó đây cũng không bị dập vỡ gì đâu kể cả là cái đèn pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn khá là trong và đều quý vị nhá đây cái ba đờ sốc đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự ờ, cong vênh đấy và nó còn khá là khớp khít quý vị không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị đắp ma tít nhiều đâu quý vị thân vỏ thì cũng còn <coughs> khá là căng với những cái dòng la lốt thì thường ma tít tiếc rất là nhiều rồi nhưng mà chiếc xe này thì chúng ta thấy rằng là à, thân vỏ còn khá đẹp quý vị nhá khá là căng đấy không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều đâu quý vị đây bốn quả lốp mới tinh luôn đây là cái lốp phía trước đây đấy vẫn còn rất là dày luôn và nó đến từ thương hiệu Bridgestone một thương hiệu lốp ô tô nổi tiếng của Nhật Bản luôn đấy khoang lốp đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và đã được lên bốn quả la răng đúc rồi nhìn chiếc xe này nó rất là khỏe khoắn và thể thao quý vị nhá đây chúng ta thấy đây la răng đúc của nó đây la răng à, tám chấu nhìn khá là đẹp luôn và hợp với kiểu dáng của chiếc xe này đấy, và đây chúng ta thấy là cái khoang lốp phía sau đây cái gót khoang lốp đây đấy tôi, tôi quay đây là lốp thì chỗ này người ta cắt vá hết rồi nhưng chiếc xe này thì không quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay bị đắp patit đâu đây và cái quả lốp bốn quả, quả lốp này cũng còn rất là mới luôn chúng ta đi hai ba năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây đấy không có dấu hiệu gì của sự phết phẩy sơn đâu nhá đấy và vẫn còn rất là đẹp luôn đấy. chỉ với 68 triệu đồng chúng ta đã sử dụng được chiếc xe này đời 2004 cơ mà đúng không ạ đây và cái vành của nó đây đây cái khoảng lốp này nơi tôi chỉ tay này không có dấu hiệu gì của sự cắt giá hay bị đắp mặt ít nhiều đây nhá đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị đây và cái lốp này cũng còn tương đối dày với lốp này chúng ta đi phải hai ba năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp bốn con lốp mới tinh luôn đa răng của nó đây còn rất là đẹp luôn đây tôi quay cận cảnh cái thân của nó đây ta thấy không có dấu hiệu gì của sự đắp mặt ít nhiều đâu quý vị đây và cái lốp trước của nó đây bên phụ này khoang lốp đây cưỡi không có một vết mọt mục la lốt thì hay mọt lắm mà chiếc xe này thì không là răng đây còn rất là sáng luôn quý vị nhá vừa rồi tôi đã truyền tải đến cho quý vị cái hình dáng bên ngoài và một số các cái chi tiết cabo phía trước hai đèn pha phía trước ba đợt sốc phía trước bốn khoang lốp bốn quả lốp bốn cái mặt la răng đấy và bây giờ trước khi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này thì tôi lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này để chúng tôi xin phép quý khách đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này quý vị nhá đấy kiểu dáng à, béo béo trông cũng hay ra phết ờ, cũng chưa bị ờ, lỗi form đâu nhỉ nhìn cũng hay ra phết mà <laughs> nó lại còn có cả à, la răng đúc đó. nhìn nó rất là thể thao khỏe khoắn và thời trang quý vị Đấy. rất là mập thân tròn béo hay phết Đấy, và bây giờ đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này quý vị nhá đây chúng ta thấy là một chiếc xe không taxi không chạy dịch vụ đấy tắp lô tắp bi của nó chúng ta thấy còn đẹp chưa đấy chúng ta nhìn cái mặt vô lăng kia chúng ta cũng biết là chiếc xe này còn chất như nào không bị mòn mờ một chút nào đây cần số của nó đây các con số các dãy số còn quá là rõ ràng luôn đây và ghế là vẫn ghế nỉ theo xe từ đầu quý vị nhá ghế nỉ theo xe từ đầu luôn không chưa bọc da lần nào nhá đấy thế mà nó vẫn còn được đẹp như thế này đây đấy cái chốt cửa của nó còn vàng ươm như thế này cơ mà rồi là các cái con ốc này chưa một lần mở táp đi cửa đây còn sần sùi luôn quý vị nhá đây đây sần sùi luôn các cái cửa của nó đây không có dự đây à, chúng ta nhìn thấy ốc nước vẫn còn vắng ươm này cơ mà ấy kể cả phần phía dưới này đây sáng trưng hết quay cả gầm cho quý vị luôn nhá những chiếc xe của chúng tôi thì không có ngại quay chỗ nào hết chỗ nào chúng cũng sáng trưng hết cả một lượt quý vị nhá đây gầm của nó đây sáng trưng chưa quý vị không một vết mọt mục vậy, đấy sáng trưng hết quý vị nhá rất là kỹ cho quý khách hàng luôn và bây giờ là cái cánh cửa phía sau đây chúng ta thấy nhựa nhớt của nó đây cũng còn sáng trưng luôn đấy cánh cửa đây các con ốc này vẫn còn vàng ươm đây cánh cửa của nó đây đấy bên dưới đây không có dấu hiệu gì của sự màu quang quang lốp đây không mọt một tút nào luôn hàng ghế thứ hai đây cũng là nỉ luôn quý vị nhá một chiếc xe chỉ ngang với xe máy thôi nhưng mà sao nó lại còn được đẹp như thế này đẹp là đẹp và không đẹp thì chúng tôi cũng nói không đẹp và truyền tải đến cho quý vị những hình ảnh chân thực nhất luôn tắp lô tắp bi đây đấy, rất là đẹp luôn keo chỉ đây đấy ốc ui trời ơi vàng ươm 68 triệu đồng bằng xe máy che nắng che mưa ngồi trong này rất là an toàn luôn quý vị nhá đây đấy hàng ghế thứ hai đây sáng chưa nỉ vẫn còn rất là căng luôn không dấu hiệu gì của rú rách vá gì đâu quý vị nhá đấy rất là kỹ cho quý vị rồi còn bây giờ là tôi nổ máy đấy cảm biến lùi lúc này là đầu DVD đầy đủ hết quý vị nhá đấy máy đang nổ quý vị đây tắp lô của nó đây chúng thấy đẹp như này đây đồng hồ tua máy nó chỉ nằm đấy đây tắp lô đây tắp bi cửa đây quý vị đấy tắp lô tắp bi cửa nó còn sần còn sáng như thế này chân của nó đây chân nỉ đây Ây, vẫn còn căng đét luôn đây đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong khoảng 8 đến 900 vòng kim một phút thôi một mức độ quá đạt chuẩn luôn còn giờ thì tôi sẽ mở máy để chuyển đến cho quý vị cái khoang máy phía trước máy nổ cực êm luôn quý vị nha máy đang nổ quý vị nha không có dấu hiệu gì của sự rung giật và khô rong luôn quý vị nhá không biết dầu mỡ luôn máy này tôi chưa rửa đâu tôi rửa lên là sáng trưng luôn đây rằng của nó đây vẫn là sơn zin của nhà sản xuất Đấy. tròn xoe tròn xe, đích tán của nhà sản xuất vẫn rằng của nó vẫn là sơn zin nữa nhá keo chỉ của nó vẫn còn luôn đây. các lỗ này tròn xe này các lỗ tròn xe, keo chỉ này Đấy, chúng ta thấy không cụ chảo sóc này cái giảm sóc của nó đây sáng trưng máy đang nổ nhưng nó nổ cực êm luôn không có dấu hiệu gì của sự rung giật luôn nhá và máy là máy của Zencha quý vị nhá cùng máy luôn đấy và quên mất là chưa quay cái cốp sau bây giờ tôi quay cốp sau cho quý vị rất là kỹ được quý khách hàng luôn đấy, cốp sau của nó đây đây chúng ta nhìn cái lòng này chốt khóa vẫn còn vàng ươm này đấy 68 triệu đồng mà sao nó lại vẫn còn được đẹp thế nhỉ chất thế quý vị còn chần chừ gì nữa mà không gọi điện cho tôi đây lỗ bấm tròn xe đây ấy hai bên má của nó đây sáng trưng chưa này hai bên má này đấy có hai lẻ mấy đây đây thì là sáng trưng chưa không vết mọt mục quý vị nhá không vết mọt mục luôn đấy tôi quay hết cho quý vị và các bạn xem luôn quý vị đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn kể cả xe đắt tiền xe rẻ tiền đều phải kỹ hết quý vị ạ đấy quý vị xem trong đó được gọi điện cho tôi đấy mà khi xem xong video thì cũng đánh giá đến trên 90 phần trăm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 đấy đây cái cửa sau cũng vậy sáng trưng luôn đấy. lòng cánh đây chúng ta thấy đây các con ốc nó cũng hoàng ươm này đấy, lòng cánh đây không bị mọt mục một tí nào luôn những con khác thì mọt hết rồi quý vị ạ đấy. rất là kỹ luôn quý vị đấy. Đây, lòng cánh của cánh lái đây các cái ốc của nó đây rồi sao vàng thế kinh khủng cửa đóng vẫn phập phập luôn quý vị hàng ghế thứ hai đây